15 phút buổi tối của ngày 6 tháng 4 năm 2023. Và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục quay trở lại đây bớt chút thời gian lên video để nhấn mạnh với tất cả anh chị em chúng ta những gì chúng ta cần nghe, biết những gì chúng ta cần biết để anh chị em chúng ta có thể ở ờ, thành công hơn trong cái môn số học này mọi người nhé. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên của khung của chúng ta đó là khung thứ tư. Ờ, ngày hôm nay là ngày mùng 6 thì ngày hôm qua chúng tôi có lên video chia sẻ cho tất cả anh em chúng ta với cặp song thủ lô tô 6996 chúng ta chơi tham khảo từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 và ngày hôm nay là ngày đầu mùng 6 là ngày đầu tiên thì chúng ta chưa đại thắng được mọi người nhé thật sự bởi nói ngày hôm nay chúng ta chưa đại thắng được ở trên video này còn ở trên Zalo chúng ta đã tưng bừng rực lửa tự tin cho ngày hôm nay rồi đường cầu lô tô 91 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ở đường cầu Zalo Sovip cho ngày hôm nay rồi mọi người nhé độc thủ lông một số ngày hôm nay trên Zalo Sovip độc thủ lông một số chúng ta đã tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em cho ngày hôm nay rồi nổi cho chúng ta khá là sớm nổi chúng ta ở giải 3.5 mọi người nhé ở giải 3.5 cho ngày hôm nay rồi chúng ta chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô gì chú bác chúng ta một lần nữa ok chưa tương mừng đại thắng đến tất cả anh chị em cô gì chú bác chúng ta mọi người nhá bởi vì những đường cầu ở trên Zalo là những đường cầu tự tin những đường cầu phải nổi và được chúng tôi tư vấn anh chị em chúng ta nên mạnh tay hay như thế nào để chúng ta thành công hơn và ngày hôm nay thật sự để nói chúng ta đã tương rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta rồi mọi người nhé Đấy, cho thông tin bảo mật cá nhân của tất cả anh chị em chúng ta cho ở trên Zalo cho nên chúng tôi chưa được phép chia sẻ lên đây cho tất cả anh chị em xem được và một hai ngày nữa chúng tôi xin phép ở trên Zalo này chúng tôi chia sẻ lên đây cho tất cả anh chị em chúng ta cùng xem và cùng biết để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn mọi người nhé thật sự để nói thì ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời là một ngày tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta cũng như là à, dàn đề 10 số cho ngày hôm nay rồi ok chưa ngày những ngày vừa rồi là những ngày chiến thắng là những ngày tưng bừng rực lửa là những ngày chúng tôi có trách nhiệm là đưa tất cả anh chị em chúng ta về bờ ok chưa và ở trên ờ, video này là những đường cầu tham khảo cho nên anh chị em chúng ta cũng phải ờ, cân nhắc và lưu ý mặc dù đường cầu phải nổ như thế này mặc dù nó nổ ngày thứ hai như thế này nhưng mà anh chị em chúng ta cũng phải lưu ý và cẩn thận ok chưa đây này thì ba khung đầu tiên của chúng ta là nguồn ờ, nổ ngày một và cũng như nổ ngày thứ hai thì khung đầu tiên nổ cho ngày một và nhân hai nháy 09 cho tất cả anh chị em chúng ta này anh chị em chúng ta có thể xem lại tất tất tất, à, tất cả các cái video trước để anh chị em chúng ta có thể biết rằng những đường cầu vừa qua chúng ta đại thắng như thế nào mọi người nhé còn ở trên Zalo vip chúng ta đã tương bừng rực lửa đại thắng nối cầu an thông sau những chuỗi ngày chúng ta đại thắng tương bừng rực lửa ok chưa tuyệt vời chưa nói chung là những đường cầu ở trên Zalo là những đường cầu vip số chuẩn số vip số được nghiên cứu kỹ lượng số uh, nghiên cứu đảm bảo tỷ lệ ăn cao đảm bảo chuẩn chỉnh cho tất cả anh chị em chúng ta luôn nên anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi bởi vì anh chị em chúng ta cùng cũng phải nên suy nghĩ rằng là bởi vì là tại sao chúng ta bỏ ra đồng tiền chúng ta bỏ ra đồng tiền để chúng ta cơ chơi cặp song thủ khung hai ngày thì tại sao chúng ta không vào Zalo của tôi đủ để chúng tôi anh chị em chúng ta lấy một số ok chưa để chúng ta lấy một số để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn thay vì chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta chơi cái cặp song thủ khung hai ngày như thế này mọi người nhá anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy ok chưa Đấy, và anh chị em chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu vào ngày mai trong ngày mùng 7 tháng 4 năm 2023 với cặp song thủ lô tô đó là 69 và 96 tiếp tục uh, nuôi vào ngày mai mọi người nhé ngày hôm nay chúng ta mất 5 10 điểm thì ngày mai chúng ta tiếp tục chiến đấu có thể là 10 20 điểm và chúng cũng có thể là uh, từ đây cho đến 50 điểm mọi người nhé nếu như kết thì chúng ta tiếp tục chơi vào ngày mai không kết thì chúng ta không chơi còn chúng ta không bắt buộc hoặc là không khuyến khích tất cả anh chị em nào chúng ta chơi to cất lớn với những đường cầu trên video này cả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 chúng tôi mong muốn rằng tất cả anh chị em chân nào ngày hôm nay ở trên Zalo chúng ta đại thắng rồi thì anh chị em chúng ta hãy quay tiếp tục quay trở lại video để chúng ta bình luận rằng cho những anh chị em nào chưa vào thì anh chị em chúng ta biết rằng ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng với những lô tô gì những con số gì của ngày hôm nay mọi người nhá ok chưa ngày hôm nay đặc biệt kép bằng 11 đấy định dạng năm số 89911 cho ngày hôm nay thật sự mà để nói thì chúng ta tưng bừng rực lửa cho ngày hôm nay rồi đấy ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn ngày hôm nay thì uh, về phần lô tô hai nháy thì chúng ta có ngày hôm nay chúng ta có lô tô 12 hai nháy ok chưa và lô tô 93 hai nháy cho ngày hôm nay và lô tô 05 ok chưa ngày hôm nay thật sự để đó thì chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em có gì chú bác chúng ta luôn Đấy, còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi tôi con lớn bất kể các cái video khác mọi người nhé anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy ok chưa còn thật sự để nói thì ờ, vì những đường cầu phải nổ vào ngày mai chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng một cách uh,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 về đường cầu ngày mai thì anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi kéo tất cả anh chị em chúng ta về bờ sớm nhất có thể vào ngày mai ok chưa đấy đảm bảo tỷ lệ cao luôn vào ngày mai ok chưa bình thường mỗi ngày anh chị em chúng ta kết bạn giờ nào chúng tôi vẫn sẵn sàng tiếp đón và cũng như bình ờ, vẫn sẵn sàng tư vấn cho tất cả anh chị em chúng ta vào lúc từ 4 giờ đến 5 giờ chiều mỗi ngày chúng tôi sẽ chốt số báo số cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm mọi người nhé